từ từ ok sáng đường vào căn phòng cuối này nữa có lẽ là xong rồi à không còn một cửa đi tiếp là cửa này có thể dẫn lên tầng trên à hoặc là ở bên trong này còn phòng nữa nhà hình như hiện tại là nếu mà có phòng nào đấy thì đúng rồi cửa lên tầng trên thôi tại vì nếu mà có phòng nào đấy thì nó sẽ hiện luôn trên bản đồ rồi Đây là tầng hầm, tầng 1 và tầng 2 Ai chà đầu lại trò chơi giải đố Ồ Từ Chúng ta có gì à, Tại sao mình không dùng cây này ta À mình đang dùng cây này à À shock dam mình chuyển qua dùng cây này rồi à dùng chuột sữa để đẩy đi wow đẩy đi xa vãi hà nội về muốn đi lên thì lại phải đẩy cái hòn đá này ra đúng không? À cái cái cái cái viên quả cầu này ra. Thế mình phải nhặt cái cục kia, mình đứng vào đây mình bắn nổ để nó bật cái này ra thì cái cái thang máy mới đưa mình lên trên. Hợp lý. À đâu, để mình đi tìm ăn hết hòm đã. Không ăn thì phí của rời Một bịch mana Đồ đạc lấy hết Ok bên trên này có cái gì chỉ là một cái đường đường để qua ăn cái hòm bên này thôi rồi một bình máu ok chỉ đơn giản thế thôi bây giờ thì chúng ta lên đây lấy cục nổ Quá là đơn giản Đứng vào đây à, Ném vào đây Bắn vào đây Cầu thang máy sẽ đưa ta đi lên Easy chúng ta lên được bên này rồi sẽ lên tầng 2 đây là cầu thang lên tầng 2 có đồ gì ở đâu đây mà Đúng không Vừa hiện mà đúng không Ở đây Một cái dây chuyền Hơi lở nhưng lấy về bán Đây rồi Chúng ta có cần gạt đây rồi Rồi mở máng nước Ơ à, Không gạt được à Bị kẹt à Từ chúng ta có một cái vấn đề gì đó ở đây thì phải Tại sao lại không gạt được từ có vấn đề, có vấn đề, có vấn đề, có vấn đề. Để kịch rồi. Kịch map rồi. À. Sao cái cần này gạt xong nó lại bị gạt ngược lại nhỉ? À, không cho nhảy vào đấy à? Vấn đề nằm đâu nhở? Tại sao lại không gạt được? Tại sao gạt nó cái cần này nó lại bị tự hồi về nhỉ? Game lỗi à? Tại sao lại không gạt được cái cần nhỉ? Đây còn một cái nhánh phòng khác. Hải sao vậy Mình làm thiếu cái gì sao thiếu gì nhở kẹt nó bị kẹt đây rồi nguyên nhân đây rồi mình nhìn thấy cái cục này mình ném từ lúc này dưới lên xong tự nhiên mình nhìn thấy cái cục ở kia mình mới mới biết là nó bị kẹt rồi ok nó bị kẹt nó không nhấc lên được mình còn định định định lấy cái cục này ném lên lên đúng chỗ này để mình bắn để cho cái cái cần được gạt một cách mạnh hơn là là mình gạt bằng tay cơ nhưng mà không phải hóa ra bị kẹt ở bên trên rồi xuôi theo dòng nước mà về thôi Đây rồi, nước đầy rồi Lên được trên này rồi này Ok, tìm được mảnh giấy rồi Bây giờ chúng ta Uầy, Đi vào đây thoải mái rồi này Giờ lên đây thoải mái luôn Đây Đây bây giờ mình lên ra bên này để, để, để, để kéo cái cần Để mở cái cửa thông Mở cái cửa thông lối về Đây rồi cửa thông lối về đã sáng rồi đâu mình còn sót cái gì không à hết hết sạch rồi bây giờ chúng ta tiến đến phòng à, đến sảnh lớn rồi tiến về cái cửa đối diện lối vào thôi Đây rồi, hai bên máng cân bằng rồi, nước đã chảy vào máng. Thế luôn sau có thể nghĩ ra được cái cái kiểu này nhỉ? Cái hệ thống cấp thoát nước kiểu này nhỉ? Đỉnh thật sự. Đỉnh của đỉnh luôn. Đây rồi, đi bên phải. mấy công trình này toàn là hình người máy ấy. người máy ấy. kiểu cái công trình của người ngoài hành tinh xây vậy đấy đá cũng xếp theo kiểu kiểu kiểu ấy nhá đá cũng xếp theo kiểu những cái khối kiểu xây những những mấy cái mấy cái kiểu kim tự tháp với cả mấy bức tường thành đền cổ ấy. đây rồi đầy nước rồi chúng ta có thể đi qua một cách thoải mái rồi ở dưới này hình như không có gì lúc mà mình kiểm tra từ đầu ok bước vào cánh cửa lớn Uầy, wow, bây giờ mình phải đánh nhau với con gì đây vẫn là cái con à không một cái con lớn hơn rất nhiều chứ không phải con bé tí kia kakinos holy shit đây rồi ai à không máu à đây đây đây đánh nó bị choáng chúng ta phải phải tiến đến gần để để để đánh ui đánh ngứa nó à đánh còn không máu này ai chà đau đau lầm rồi Lúc nó đang bị ngửa này mới đánh đúng không? Không, không phải, không phải Nó đang bị ngửa này thì phải lấy cục này tấn công à? Không phải hóa cái con này rồi Từ từ đánh con này kiểu gì đây? Rồi, cục này rơi xuống này Kìa Ấn rôn này Lóc tướng này Kìa không kịp Con này dậy rồi Ôi kìa Ôi thôi thôi thôi thôi lại lại lại lại bắn bắn cái trưởng đấy bay bay vào con này luôn ạ đây nó thấy rơi đối diện lúc nó đang ngửa bụng thì mình sẽ phải rộ bắn vào nó không phải à vẫn không máu này à đây bắn bắn vào nó xong bây giờ mới đánh con này đây rồi chết con đi mẹ rồi nha yeah, đau ạ à, đau ạ à. cũng mất thời gian phết nhở này nó chưa mất tí máu nào luôn ạ đây đây bây giờ nó ngửa con mẹ nó bím lên thì mình mới mới đánh nó đây rồi phải đánh vào mặt nó đây đây đây mất máu mất máu rồi kia đâu nhanh phút Đây rồi, mấy tên nữa chết này. Từ từ, sao nó lại bò ra giữa Ơ, à, nó lại trốn rồi Ây à, ây à, đuổi 아야 아야 아야 오 나오라라라라라